Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất đường An Bình, diện tích 900m2, có thể phân thành 3 lô. sổ riêng nông nghiệp, hướng đông, đường ô tô, giá 23 tỷ. Nhà đường khởi nghĩa Bắc Sơn, diện tích 90m2, có xác nhận nhà ở và đóng thuế đất, hướng đông, đường dốc 3,5m, kết cấu nhà, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một bếp, một phòng khách, giá 1,8 tỷ. Đất Thái Phiên, diện tích 55m2, 4,4 x 12,6m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô, giá 650 triệu. Nhà đường Ngô Văn Sở, diện tích 75m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng đông, đường nhựa 10m, kết cấu một hầm một trệt, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, một bếp, giá 3,75 tỷ. Đất Xuân Thọ, diện tích 1.542m2, mặt tiền 80m, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường ô tô, giá 8,5 tỷ. Nhà Huyền chân Công Chúa, diện tích 150m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, đường ô tô, nhà một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách, một bếp, giá 2,3 tỷ. đất Manglin, diện tích 202 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô cách đường chính 4 m. Giá 3 tỷ. Nhà hẻm Hoàng Văn Thụ, diện tích 139 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, giá 12 tỷ.